chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay mình sẽ làm món nem nhá Nem rán à, Thì nguyên liệu ở đây thì mình đã đi chợ về rồi nhá Mình có thịt băm này à, Một ít rau sống này Rau này là rau húng này và một ít rau thơm này Ở đây thì mình đã có miến này Miến thì mình đã ngâm nước rồi nhá à, Một tệp bánh đa nem à, Một ít mộc nhĩ này Một củ cà rốt ba quả trứng này một ít uh, rau uh, cái gì nhỉ một ít rau giá nhá uh, và một củ hành tây uh, ok bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu của mình hôm nay nhá uh, nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ ấn like share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá và nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha ok vậy là món nem rán hôm nay của mình đã thành công rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là nem... <laughs> mình không biết tại sao nó bị hơi bị đen ấy Nhưng mà nhìn cũng cũng ok mà Lần đầu cuốn nem, học làm nem thì như vậy thì mình cũng thấy là ok rồi Hi hi, nhìn ngon quá Bát nước chấm mình tự pha này Ừ, ok à, Hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình Và đừng quên là nếu mà các bạn thích video này của mình Thì nhớ ấn like, share đăng kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo